Ở Hàn Quốc, tầng lớp thượng lưu có sức ảnh hưởng vô cùng lớn mạnh, các thần tượng nữ bị coi như thứ đồ chơi mua vui cho những quý ông. Nếu gặp phải chuyện phiền phức sẽ lập tức đánh đập rồi cho chó ăn. Còn chống lưng cho bọn họ là những nhân vật quan trọng trong hệ thống tòa án quốc gia, công tố viên. Nam chính Park tae so sống ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh. Cuộc sống mỗi ngày của anh là dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện. Hôm ấy tae so tan học trở về nhà, nhìn thấy bố mình quỳ xuống trước mặt người khác, kêu khóc thảm thiết xin công tố viên trong vùng giúp đỡ. Nhưng tên công tố viên trẻ mang trước mặt, lại lấy chân đạp mạnh ông ra xa, vẻ mặt đầy khinh bỉ, Lần đầu tiên Teso cảm nhận được sức mạnh của quyền lực. Chỉ dựa vào ba chữ công tố viên là có thể tùy ý trà đạp lên cuộc sống của người dân. Từ đó Teso hạ quyết tâm, sau này nhất định phải trở thành một công tố viên. Để biến ước mơ này thành hiện thực, Teso bắt đầu chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều ôm lấy sách học bài một cách nghiêm túc, vừa đi xe máy vừa làm bài tập, rồi ngồi trong quán ba học thuộc bài. Vài tháng sau, anh đã trở thành học sinh đứng nhất trong kỳ thi toàn trường và trong kỳ thi đại học, thành công thi đỗ vào trường đại học Seoul. Sau đó anh đã vượt qua rất nhiều bài sát hoạch và đặt chân vào viện nghiên cứu cứ như vậy rồi được nâng cấp, tăng lương, có một buổi lễ cưới trang trọng, bước lên đỉnh cao của cuộc sống. Khi Teso đang hạnh phúc thì bản thân được nhậm chức công tố viên, thì hiện thực lại tạt cho anh một gáo nước lạnh. Mỗi ngày anh phải xử lý hơn 30 vụ án khác nhau, lương thấp đến bất hạnh, lại còn phải suốt ngày tăng ca. Cứ như vậy anh sống cực khổ suốt 2 năm qua, cuối cùng cũng đợi được ngày có vụ án lớn. Nếu chồng bạn là ủy viên Quốc hội Hàn Quốc, bạn sẽ đỉnh đến cỡ nào? Cô gái này bị thầy giáo thể dục quấy rối tình dục, nhưng đồng nghiệp lại ngăn cản Teso tiến hành điều tra, nhưng Teso lòng đầy chính nghĩa nên đã từ chối bọn họ. Anh tin rằng dựa vào những chứng cứ có trong tay, nhất định có thể khiến tên điều cáng kia phải ngồi tù, khi anh chuẩn bị liều mình làm một trận lớn. Một tiền bối khoa pháp luật ở trường tìm đến anh, người này đang là cấp dưới của công tố viên quyền lực Han Kang Sik. Lần này anh ta đến gặp Teso để khuyên anh từ bỏ vụ án này, vì bố của phạm nhân và Han Kang Sik có quan hệ thân thiết với nhau, nếu làm lớn chuyện này thì bộ mặt của Han Kang Sik sẽ bị ảnh hưởng. Để báo đáp anh ta có thể tiến cử Teso vào bộ phận cấp cao hơn, đặt chân vào bộ phận đó có nghĩa anh đã bước lên đỉnh cao của sự nghiệp, từ đó có thể hưởng vô vàn vinh hoa phú quý. Đứng trước một món hời lớn như vậy, Teso đã bị lung lay. Còn người tiền bối kia cũng giữ đúng lời hứa đưa cậu vào bộ phận chiến lược. Bộ phận chiến lược này là nơi mà tất cả công tố viên đều mơ ước. Ở đây Teso được làm quen với thế giới của những người đứng đầu, chỉ cần nắm vững quyền lực thì anh có thể đứng ở trên cao mà điều khiển mọi việc. Những thần tượng mà thường ngày mọi người sùng bái cũng chỉ là trò chơi của bọn họ mà thôi. Đến những quan chức cấp cao cũng phải cúi đầu khi nhìn thấy Han Kang Sik. Eso dần chìm đắm trong thế giới chỉ biết đến tiền tài, địa vị này, dựa vào năng lực tài giỏi của mình. Anh thành công được thăng chức trở thành cánh tay phải của Kang Sik, thậm chí còn quen một cậu em trai, nhưng không phải chuyện gì bộ phận chiến lược cũng làm được. Cuộc bầu cử tổng thống hàng năm là một thách thức gay go đối với họ. Rốt cuộc quyền lực của công tố viên ở Hàn Quốc ghê gớm thế nào, bạn cứ nhìn bọn họ thì sẽ rõ. Ra ngoài nghỉ mát cũng sẽ có cảnh sát hộ tống, nhưng bầu cử tổng thống lại dựa vào làm lễ cúng. Để lựa chọn xem ủng hộ bên nào, mọi thứ đều được làm rất qua loa, và đưa ra quyết định cũng qua loa như vậy khiến Han Kang Sik người luôn thuận buồm xuôi gió, bỗng theo nhầm phe trong cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ kế tiếp. Tổng thống mới nhậm chức chuẩn bị thi hành chế độ loại bỏ những cạn bã tồn động, bộ phận chiến lược bỗng trở thành tâm điểm theo dõi. Để giữ vững chiếc ghế của mình, Han Kang Sik điều Teso đến làm việc tại một nơi xa xôi. Hắn còn tùy ý tìm một người giúp mình đánh tội rồi bày tỏ lòng trung thành với tổng thống mới. Teso bị đuổi khỏi bộ phận kế hoạch bắt đầu mượn rượu giải sầu, ngày nào cũng uống đến mất đi ý chí, thậm chí đến ngày người em của mình ra tù cũng quên sạch. Nhưng cho dù anh đã tránh xa khỏi trung tâm quyền lực, Han Kang Sik cũng không dễ dàng tha cho anh. Hắn tìm đến Teso, giả vờ mời anh đi ống rượu, nhưng thật ra là để tìm thời cơ giết chết anh. Người em của Teso nghe được tin này lập tức vội vàng tới cứu. Cậu cố ý lái xe đâm vào xe của Han Kang Sik và cứu được Teso. Điều này khiến hắn ta vô cùng tức giận, hắn liên lạc với xã hội đen âm thầm giết chết cậu ta cách tàn nhẫn, có vẻ trong từ điển của Han Kang Sik không có hai chữ lương thiện. Teso cứ như vậy mà mất đi tất cả, anh hạ quyết tâm, nhất định phải tận tay trừng phạt Han Kang Sik và những tên xung quanh hắn. Trước tên anh tìm đến chỗ bố vợ mình, muốn ông giới thiệu cho bản thân một số quan chức tốt và dựa vào thân phận người cũ của bộ phận chiến lược tham gia bầu cử nghị viên. Không sai, nếu như pháp luật không thể trừng trị Han Kang Sik, vậy hãy tiến hành đả kích hắn từ phương diện chính trị. Anh thông qua truyền thông để vạch trần mọi hành động của Han Kang Sik, uy hiếp đẩy hắn ta trở thành mục tiêu soi mói. Tên cấp dưới trước đây bị Han Kang Sik hãm hại, không muốn ăn cơm tù nên cũng đến giúp Teso làm chứng. Cứ như vậy Han Kang Sik và hội cùng thuyền với hắn đều bị bắt. Teso không chỉ giúp đàn em của mình báo thù, mà còn giúp bản thân loại trừ lũ quan chức điểu cáng hoàn thành cú lội ngược dòng ngoạn mục. Được rồi, chuyên mục hôm nay xin được dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại vào kỳ sau. Nhớ like và để lại bình luận nhé.